Hello xin chào các bạn nhé chào các bạn quay trở lại với ờ, kênh ờ, Hắc Long TV2 của mình nhé Đấy, và cũng là kênh Phạm Hưởng Vlog của mình nhé Đấy, nói chung là cuộc đời của mình năm nay cũng gần 40 nồi bánh trưng như vậy đây Đấy, thì các bạn ờ, thấy cái video mình nó hay ý nghĩa thì các bạn nhớ đăng ký kênh rồi chia sẻ clip giúp mình nhé thì đây là những đây kênh mình là chuyên về là phong thủy tử vi chọn đời các bạn nhé là chọn đời nữa các bạn thì đây là những vật phẩm là mình chuyên chia sẻ về những vật phẩm như thế này là về vật phẩm phong thủy Đấy, phong thủy chân chặt ngôi nhà thu hút công nhân tuần lộc rồi là phật bản mệnh vòng phong thủy rồi màu sắc phong thủy nhá thì tất cả những loại những vật phẩm này mình sẽ sẽ có ở trong các video nhá thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái tuổi nữ à, mạng 1974 là giáp dần nhá thì, thì, thì cái tuổi cô này cũng muốn xem là phong thủy như thế nào <coughs> nhiều người nhắn tin ờ, qua gmail mình ờ, xem phong thủy nhá phong thủy hướng nhà phong thủy vẫn mệnh màu sắc này nọ thì hôm nay mình cũng chia sẻ luôn nhá thì hôm qua nói chung hôm qua nó, nó có có hôm qua nói chung là mình cũng nhiều việc quá nó không có livestream chia sẻ được hôm nay mình chia sẻ cho các bạn về cái tuổi nữ mạng 1974 giáp dần này nhá thì nữ mạng 974 này giáp dần này khỏe mận đó là mận đoài kim đoài kim nghĩa là cung đoài các bạn cung đoài thì dĩ nhiên nó cái hướng của nó đó là hướng chắn tây các bạn này cung đoài là hướng chắn tây này thì dĩ nhiên là cái hướng nhà của 1974 này cung đoài là hướng chắn tây có nghĩa là cái cái hướng nhà xây hướng chắn tây nào tốt nhất là phục vị nào tốt nhất nhé à, <coughs> mạng của bạn là mạng đại khê thủy là nước khe lớn nhé đại khê thủy nhé đó, đó là mạng thủy thì mình chia sẻ luôn về các bạn là về vấn đề là hướng xây nhà tốt bốn hướng xây nhà tốt và bốn hướng không nên xây nhà bốn hướng tốt và bốn hướng xấu nhá thì mỗi một cung bồn mạng các bạn thì đều có một à, bốn à, hướng để xây nhà tốt và bốn hướng không nên xây nhà nhá thì mình chia sẻ luôn bốn hướng tốt này thì hướng đầu tiên thì đó là hướng à, hướng mà hướng đầu tiên tốt nhất đó mình đã nói cho các bạn rồi đó là hướng à, đoài này bạn là khỏe mật đoài kim có nghĩa là cung đoài thì cung đoài có nghĩa là hướng chân tây là phục vị là tốt nhất nhá. hướng đầu tiên là hướng tốt nhất là phục vị hướng chân tây nhá hướng thứ hai là tây nam là thiên y này hướng thứ ba là đông bắc này diên niên này. và hướng thứ tư đó là tây bắc là sinh khí <coughs> đây là bốn hướng tốt để chúng ta xây nhà các bạn nên để bốn hướng tốt xây nhà nhé giờ mình chia sẻ các bạn về vấn đề là bốn hướng xấu không nên xây nhà nhé đó là hướng chân bắc là họa hại là tai họa nhé chánh đông là tuyệt mạng nhé à, hướng à, đông nam là lục sát sáu đường hại nhé rồi là hướng uh, thứ tư đó là chánh nam là ngũ quỷ ngũ quỷ nó quấy phá nhé đó là bốn hướng không tốt mình chia sẻ luôn các bạn luôn thì bạn nào lỡ 1974 giáp dần này bạn đã có bốn hướng tốt thì bạn lấy người chồng tuổi gì đó thì bạn hãy so bốn hướng tốt của mình và bốn hướng tốt của người người chồng chọn ra một hướng chung hướng tốt nhất để xây nhà đấy <coughs> nếu mà được như thế nếu mà làm được mà được vấn đề này kết hợp cả chồng và vợ chung hướng nhà thì nói chung ngôi nhà rất là đầm ấm rất là êm ấm gia đình đoàn kết rồi là nó vượng tài nó vượng tài cho chúng ta nhé đấy nó sẽ giúp cho công cho công ăn việc làm của gia chủ sẽ gia tăng thêm phần à, phần phần phần may mắn hơn nhé đó rồi mình chia sẻ cho các bạn luôn về vấn đề là hồi xưa là mọi người đã xây nhà rồi nhưng xây nhà sai hướng xây nhà sai hướng thì mình chia sẻ các bạn về ba cái phương pháp để chấn chặt ngôi nhà và để thu hút công nhân tài lộc cho chúng ta nha có ba phương pháp Đấy. phương pháp thứ nhất là mình chia sẻ các bạn về vấn đề là dành cho những người nông thôn những người nhà quê nha phương pháp thứ nhất đó là về vấn đề gì <coughs> mở thêm một cửa tiếp theo mở thêm một cửa thì ví dụ như bạn là dắp dần đi bạn dắp dần đây thì hiện tại thì bạn à, xây vào hướng à, hướng chấn đông đi hướng chấn đông là hướng sai hướng là hướng chấn à, đông là tuyệt mạng không tốt thì bây giờ các bạn sẽ mở cái cửa ở đằng sau cái cửa đằng sau của hướng chánh đông có là đó là hướng chánh tây thì dĩ nhiên các bạn xây đừng cái song song thế này không được xây song song như thế này từ đằng trước mà nhìn thuông đằng sau luôn là không có tốt thì các bạn xây xéo xéo xây cái cửa đằng sau xéo xéo như thế này nhá xây xéo ra như thế này đó thì cái phương pháp mà chúng ta mở thêm cửa nữa là đó là để một hướng tốt và một hướng xấu cân bằng ngôi nhà và tiếp theo đó là nó sẽ ngăn chặn nó sẽ ngăn chặn được cái từ trường xấu của hướng xấu không lọt vào nhà những âm binh âm khí không vào nhà để hại hại gia chủ được nhé đó phương pháp này chỉ để là cân bằng và chắn chặt ngôi nhà không để từ trường xấu vào ngôi nhà không tốt và không xấu cái ngôi nhà không tốt không xấu đó là phương pháp thứ nhất phương pháp thứ hai mình chia sẻ cho các bạn đó là nhà phố là những người ở thành phố thành thị thành phố đất chật người đông thì dĩ nhiên không thể mở thêm một cửa đằng sau tại vì là bốn vùng quanh đều là nhà cả nên không thể mở cửa không thể mở thêm một cửa thứ hai đó là rất là khó khăn nên là mình có phương án thứ hai đó là chúng ta dùng miếng thảm trải nhà để chấn chặt ngôi nhà miếng thảm trải nhà này thì ở dân miền Bắc người ta hay dùng miếng thảm này để mà trải đã lèn nhà vào mùa đông trải ở lèn nhà vào mùa đông để làm gì để ờ, cho cái bàn chân mình đi lại nó êm nó ấm không bị lặng chân đó là phương án đó. dân miền Nam người ta không biết về phương án không biết về cái miếng thảm trải nhà như thế đó nhưng dân miền Nam dùng miếng thảm trải nhà đó để là lót nền nhà lót nền nhà hoặc là trang trí nền nhà đó cũng là miếng thảm trải nhà nhá đó thì chúng ta mua miếng thảm trải nhà đó chúng ta lót từ cửa đằng trước ra đằng sau từ cửa chính ra đằng sau lót hết nền nhà đó phương án nha, phương án thứ hai và mình xin thưa các bạn là các bạn nhớ là mua cái miếng thảm đó phải theo màu sắc thông thủy bản mệnh của mình thì ở đây mình chia sẻ luôn mạng giáp dần này là mạng đại khê thủy có nghĩa là mạng thủy mà mạng thủy đó là màu tương sinh và tương hợp đó như sau màu trắng là hợp này trắng này xám này nghi này màu đen và màu xanh nước đây là những màu phong thủy hợp bằng mệnh cho bạn tương sinh tương hợp bạn bị khắc kệ bạn bị khắc kỵ bởi màu vàng và màu nâu đất là màu này bạn bị khắc kỵ bởi màu này không nên sử dụng màu này để làm phong thủy nhé thì bạn có thể là mua màu đen mua miếng thảm trải nhà màu đen hoặc là màu xanh đen màu xanh nước hoặc là màu xanh nước thì bạn mua miếng thảm trải nhà màu xanh nước hoặc màu đen thì trải từ ở cửa trước ra đằng sau đó cái phương pháp thứ hai này cũng tương tự như là phương pháp đầu tiên đó là mở thêm cửa cái phương pháp trải những thảm như thế này thì nó cũng chỉ là để ngăn chặn có từ trường hướng xấu của ngôi nhà xấu không để cái âm binh âm khí cái từ trường xấu ở bên ngoài để lọt vào nhà để hại gia chủ hoặc là quấy phá đó ngũ quỷ quấy phá đó nhá thì chúng ta đó cũng là ngăn chặn và xua đuổi ra ngoài phương pháp thứ hai cũng giống như phương án thứ nhất có nghĩa là chấn chặt xua đuổi nhưng không có tác dụng là thu hút công nhân tài lộc và nó cũng chỉ là cái ngôi nhà không tốt và không xấu nhé đấy là phương án thứ hai phương án thứ ba nó mới công hiệu này phương án thứ ba mình chia sẻ các bạn về vấn đề phong thủy vật phẩm phong thủy để chấn chặt ngôi nhà đây hai thằng này nó mới gọi là có công năng đặc dị của nó để là chấn chặt ngôi nhà và thu hút công dân tài lộc cho chúng ta nhá thì các bạn cái để ý đi từ thời xa xưa từ thời vua chúa hồi xưa thì người ta đã sử dụng những loại đá quý như thế này để dùng cái làm cái ngọc ấn các bạn cái miếng cái ngọc ấn ngọc tỷ của hoàng thượng á miếng dấu con dấu á, bằng bằng bằng đá đó là nó đó rồi là những cái loại con rồng con phượng mà làm bằng đá các bạn làm bằng đá cũng là nó đó Đấy. rồi là những uh, thái tử hoàng tử thường sử dụng cái miếng ngọc bội miếng ngọc bội để dắt ở lưng quần đó. đó cũng là đá này cũng là nó thì thời xa xưa người ta đã biết sử dụng về vật phẩm này tại vì sao thì tại vì nó có một tông lăng đặc dị nó giúp gì đó cho người ta thì người ta mới sử dụng đa số là vua chúa sử dụng là nhiều đó bạn thấy không đó thì các bạn nên biết là nó rất là có có, có, có công năng gì tại vì nó có từng chừa dương cực kỳ lớn tại vì sao tại vì nó trải qua hàng nghìn năm hàng triệu năm trải qua mưa gió núi lửa mà nó vẫn hình thành lên được <coughs> tại vì sao tại vì nó có sự sống nó có từ trường sống nó giống một linh hồn nó có linh hồn sống nhé rồi các bạn xem này cái vật phẩm này chúng ta nên đặt ở đâu nhá nhiều người sử dụng vật phẩm phong thủy mà không biết đặt đúng nơi đúng chỗ rất là nguy hại <coughs> nha thì mình chia sẻ luôn là vật phẩm này là chỉ đặt được ở nơi làm việc cái bàn làm việc của gia chủ là một cái thứ hai là cái bàn tiếp khách cái bàn tiếp khách không được sử dụng vật phẩm này để ở góc nhà hoặc góc bếp nhé tránh trường hợp như thế rồi chia sẻ luôn cái thằng này á nó có tác dụng đó là tạo từ trường dương cực lớn xua đuổi tà ma âm khí của hướng nhà xấu ra ngoài cái thứ hai nó có tác dụng đó là giúp người thân trong gia đình gắn kết với nhau gắn kết lại với nhau sống hòa thuận vợ chồng chung thủy êm ấm êm ấm nhá còn cái hang động thật âm tím này nó có tác dụng đó là thu hút công dân tài lộc cho chúng ta vượng tài ngoài ho <coughs> hoài bị viêm họng mấy ngày huyết ngoài cái tác dụng là xua đuổi tam âm khí là một hai nên là tác dụng là thu hút công nhân tài lọc cho chúng ta nó còn tác dụng đó là trừ yêu có nghĩa là trong nhà mà ai mà có người bị à, bùa bị bùa ngái nó là thằng hữu hiệu nhất để sử dụng <coughs> để xua đuổi á. nó là thằng có hiệu có, có, có công dụng là xua đuổi tà ma âm khí về bùa yêu bùa ngải Đó. thì xin thưa các bạn chúng ta nên mua hai quả cầu Đó, hai quả cầu kích cỡ của nó là phải tương đương trên dưới 3 kg một quả giá tiền của nó cũng trên dưới 3 triệu đồng một quả chúng ta mua hai quả hàng động thật ăn tím này mua một hàng động thôi cũng trên dưới 3 kg nhé thì uh, mua ba cái này không hết 10 triệu chưa tới 10 triệu đồng nha rồi tiếp theo chúng ta mua kích cỡ càng lớn càng tốt tại vì sao <coughs> cái ngôi nhà các bạn để ý nhá ngôi nhà chúng ta mà cái trụ cái cột nhà cái cột nhà càng to càng lớn thì dĩ nhiên là nó càng chắc con trụ càng chắc thì thằng này cũng thế thôi một cái cỡ càng lớn thì nó sẽ chân chặt ngôi nhà càng chắc càng tốt nó tạo ra từ dương cực lớn nó xua đuổi những hướng xấu ra cực mạnh thu hút tài lộc cực tốt nhá yeah và hai thằng này chúng ta đặt ở hai góc bàn ở góc bàn làm việc hoặc là góc bàn à, tiếp khách nhá hai bên cạnh bàn đó thằng này chúng ta để ở giữa giữa hai quả cầu thì thằng này nó được đứng ở giữa hai quả cầu này nó được trụ vững rồi thì nói chung là tiền tài nó thu hút về cực kỳ là nhiều mà tiền tài vào rồi á là nó không nó giữ chắc lắm nó không nung này tiền vào là khó ra lắm Nhá. tại vì là nó được nó được chân chặt cực, cho dựa cực kỳ là chắc của hai cái thằng này con <coughs> các bạn nên hiểu là vậy nên là chấn chặt càng tốt rồi thì dĩ nhiên thằng này nó đứng giữa hai cái quả cầu này thì nó dựa nó đứng càng vững thì tiền tài vượng tài tiền tài cực kỳ càng nhiều thu hút càng tốt nha thì đó phương án thứ ba này nó là thằng công hiệu nhất để thu hút công nhân tài làm cho chúng ta nha rồi tiếp theo cái này là phật bằng mận mỗi một người một tuổi đều có phật bản mận riêng của mình nhé Phật bằng bận riêng của tuổi giáp dần này là hư không tạng Bồ Tát hư không tạng Bồ Tát nhé hư không tạng Bồ Tát đó rồi xin thưa các bạn chúng ta lên mua màu phong thủy bằng bận bạn thuộc màu trắng xám nghi đen và xanh nước các bạn bị khắc kỵ bởi màu này màu vàng nâu đất thì các bạn không nên được không nên mua màu này nhé thì các bạn mua màu đen hoặc màu xanh màu đen hoặc màu xanh màu trắng hay là màu xám gì cũng được nhé nó đủ màu chưa đó à quên <coughs> à, cái màu phong thủy các bạn à, cái màu phong thủy và chân chặt ngôi nhà thì các bạn nên đó, à, sử dụng cái màu là màu màu đen này chúng ta mua lên cái quả cầu màu đen hoặc là màu xanh nước hay là màu xám màu nghi màu trắng cũng được nhá không nên sử dụng màu màu hồng này sử dụng cũng được nhưng mà nói chung là nó cũng không phải ờ, không tốt mà không không xấu cũng được thì các tùy theo các bạn thôi nhé đó còn thang này thì nói chung là <coughs> cái thằng này thì thầy à, cái mạng nào cũng mua được chứ cái mạng thổ thủy kim mộc hóa đều sử dụng cái thằng này nó không khác kỵ nào chỉ cái thằng này nó khác kỵ thôi nhá thì chúng ta phải mua theo màu màu bằng mệnh màu sắc phong thủy theo bảng mệnh chúng ta nhé thì đó chúng ta nên nhớ là như vậy vật phẩm cuối cùng để chia sẻ cho các bạn đó là vòng phong thủy cái vòng phong thủy này nó có tác dụng rất là công hiệu nhé các bạn nhé vòng phong thủy này mình à, xin thưa các bạn ra cửa hàng đá phong thủy mua cho mình một số phong thủy mà mua màu à, màu đen hoặc là màu trắng xám nghi hay sẵn đen nước xanh nước như thế này cũng được nè màu này cũng được nè nhá không không nên sử dụng màu này kỵ màu này nhá <coughs> rồi tiếp theo các bạn nên đếm tổng số hạt này là bao nhiêu mà chia cho 4 dư 1 hoặc 2 chúng ta nên sử dụng người ta nói là sinh lão bận tử cung sinh là số 1 cung não là số 2 chúng ta lên mua nhé thì dĩ nhiên là đếm tổng số hạt là bao nhiêu chia 4 dư 1 hoặc 2 chúng ta sử dụng nhé còn không biết chia chúng ta mua đại đi mua đại vòng có số hạt lẻ thì nó cũng có từ cũng, cũng là từ trường dương cũng tốt nhé nó tùy theo các bạn đó thì xin thưa các bạn này cái vòng này á có hai tác dụng khác nhau chúng ta đeo tay phải có công công dụng khác đeo tay trái không công dụng khác thì tay phải như thế nào mình chia sẻ được ví dụ các bạn đeo tay phải thì ví dụ hôm nay các bạn đi thăm người người thân trong bệnh viện người thân trong bệnh viện hoặc là đi ngang qua nhà xác hay đi đám ma đám tang đi hay đi ra nghĩa trang tàng bộ thì chúng ta lên mau chuyển vòng phong thủy sang bên tay phải để làm gì cái vòng phong thủy này nó có tác dụng nó là có từ trường dương cực lớn rồi khi chúng ta kết hợp với bàn bàn vòng vào cái tay bên tay phải mình thì, thì nó tạo từ trường dương cực kỳ là lớn các bạn thì chúng ta đi vào những nơi âm binh âm khí như vậy thì nó tạo từ trường dương cực kỳ là lớn nó sẽ xua đuổi tà ma âm khí được và chúng ta sẽ không bị nó đeo bám không bị những bọn ngũ quỷ nó đeo bám chúng ta hay là nhập thổi gì đó nó, nó, nó đuổi được như vậy đó đó là công dụng của bên tay phải còn chúng ta mà đeo bên tay trái thì có tác dụng như sau đó là nó đem lại nhiều may mắn cho gia chủ rồi là gặp được nhiều người tốt gặp gỡ được những ờ, bạn tốt gặp được những công việc tốt rồi hạn chế sự rủi ro khi nó chúng ta lưu thông trên đường nhé đó khi chúng ta mà đi ờ, đám cưới đám hỏi đám ờ, đi ờ, chơi du lịch hay đi làm ăn thì chúng ta nên đeo tay trái rất tốt xin thưa các bạn các bạn không nên là sử dụng vòng phong thủy đeo hai tay nhá các bạn cho dù các bạn mua hai vòng đi nữa thì cũng chỉ dùng một tay thôi đeo một tay thôi không được đeo hai tay nhé sai phong thủy một tay thôi <clears throat> mà bạn nào mà mua vòng phong thủy mà mua hai vòng đeo một tay thì nhớ cho mình cái vấn đề như thế này lên mua hai vòng mỗi một vòng 21 hạt nha mỗi một vòng 21 hạt tổng hai vòng cộng lại là 42 hạt thì nó sẽ tốt cho chúng ta nhé đó nó sẽ tốt cho chúng ta đấy là vấn đề là như vậy thì các bạn nhớ là sử dụng màu sắc phong thủy đúng màu sắc của mình nhé đó thì xin thưa các bạn là video của mình đến đây là kết thúc mình đã chia sẻ cho bạn về vấn đề đó là về phong thủy uh, hướng nhà xây hưng tốt rồi hưng xấu rồi là vật phẩm phong thủy chất chặt ngôi nhà phật bạn mận rồi vòng phong thủy rồi màu sắc phong thủy nhé <coughs> đó là mình đã chia sẻ xong thì các bạn á, thấy cái video của mình cái clip của mình á, hay và ý nghĩa cho các bạn thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ clip cho mọi người cùng xem nhé Đấy, thì thế còn cái về cái phần mà mà mà tử vi các bạn nhé cái phần tử vi thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả về những năm khó khăn nhất những năm tốt những năm xấu có nghĩa là diễn biến từng năm của tuổi của tuổi của mình nhé là 1974 giáp dần này nó là gọi là diễn biến từng năm của mình mình chia sẻ ở dưới uh, phần mô tả nhé các bạn nhớ để ý ở dưới phần mô tả nhé thế còn về tử vi chọn đời thì mình chia sẻ sau về vấn đề đó chia sẻ sau nhé thì đó là xin ờ, chào các bạn nha các bạn nhớ đăng ký kênh chia sẻ video cho mọi người cùng xem nhé cảm ơn các bạn đã rất nhiều